Chào mừng uh, quý các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì Hôm nay là ngày uh, ờ, 15 tháng ờ, uh, 6 năm 2021 Thì uh, nhiều bà con uh, đã là gặt xong vụ mùa rồi Và những nhiều nơi chuẩn bị bước vào vụ vụ, vụ gặt lúa Đấy thì uh, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến uh, quý bạn Cái máy uh, tốt lúa liên hoàn mini uh, gia đình với số lượng rất là nhiều Và với cái mẫu cải tiến ở đây đây ờ, thì ờ, giới thiệu với ờ, quý bà con là cái máy này là cân nặng thì khoảng 60 cân thôi. Đấy. Ở ừ, đây là cái phần bệ của máy này. Đây là phần bệ của máy. Trời hôm nay là nó hơi nắng. Đấy, hơi nắng. Đây, đây là cái phần bệ của máy. Đây, bệ của máy. Cái phần bệ máy này có thể gập lên gập xuống được như này. Đấy. Và ở đây thì chúng ta có thiết kế cái khóa cái uh, móc để chúng ta sẽ móc lên ở đây. Đây. Cũng khá là thông minh này. Đấy, chúng ta chỉ cần móc vào đây thôi đấy, hai cái hai đậy hai cái hai bên để chúng ta có thể móc được vào đấy ta tạo ở đây tạo thành một cái bệ đấy, một cái bệ dài để chúng ta có thể bỏ được cả một bó lúa lên đây để chúng ta bỏ vào ở đây là cái cửa vào của nó này cửa vào của nó thì là à, bề rộng của nó là dài hơn 20 phân ngang tay của tôi là 20, 23 cm đây thì là khoảng 23 phân và chiều ngang khoảng 14 15 phân đấy đây là cái cửa vào của máy đây cửa vào của máy bên trong này là cái à, đống của máy thì đây bên trong là cái mặt này đây là cái mặt lưới của máy này đấy đây là mặt lưới còn là đây là cái guồng đập guồng đập ở đây có thiết kế các răng có các răng đập ở đây và ở đây là cái chỗ để mà ra rơm có thiết kế các quạt gió này để tạo cái lực gió nó mạnh hơn nó quạt rơm ra này đấy nó quạt ra nó sẽ quay như này đấy à, đây ở trên cái nắp thùng máy này thì được à, làm các rãnh để hướng rơm đấy nó hướng rơm dần ra theo chiều ra này à, máy thì được à, bắt hoàn toàn bằng các à, vít như này đấy thì đảm bảo cho chúng ta là không bị à, nhả mối hàn trong quá trình sử dụng cũng như là sau này ví dụ có ví dụ chúng ta có hỏng sàng này thì chúng ta vẫn có sàng thay có sàng thay thế là chúng ta chỉ cần lấy cái sàng mới chúng ta tháo các con ốc này ra chúng ta bỏ cái sàng mới vào là được Đấy, rất là dễ sử dụng cũng như là bảo trì bảo dưỡng ở ừ, một bên này là cái đây bên này là cái à, đầu ra của máy <coughs> đầu ra của máy thì đây máy thì có hệ thống à, sàng rung này và quạt gió quạt gió ở đây cái này chúng tôi chưa lắp à, ra loài cái này là quạt gió của máy còn sàng rung thì máy thiết kế sàng rung 3 cấp đây chúng ta có thể nhìn thấy này đây ở bên trong này là một cái sàng rung để lọc khô ban đầu này tiếp theo là một cái sàng à, nhỏ hơn nữa đấy và đằng dưới này là cái gạo lúa chúng ta nó sẽ rơi xuống đây nó phải rắc lắc ra đấy ở đây là có cái máng ra đây máng ra ở đây đấy còn ở phía bệ bệ, này thì nó sẽ là phần lắp động cơ thì à, ở cái phiên bản mới này thì động cơ chúng tôi đã đưa xuống bên dưới này đây đây là cái bệ lắp động cơ này có thể lắp động cơ xăng hoặc động cơ dầu chúng ta sẽ lắp ở đây đấy đảm bảo là máy à, cái động cơ nó lắp ở cao thì máy nó sẽ không bị rung trong quá trình sử dụng đấy nó sẽ đầm hơn còn đây là cái mô hình à, sàng lắc của máy này đây cái này nó quay nhảy và cái sàng nó sẽ nhảy ra nhảy vào như này nó sẽ rung đấy, kết hợp với hệ thống quạt gió đây thì à, cái rác kèm theo lúa cái rác kèm theo của cái lá lúa rồi thì nó sẽ bay ra đằng sau này hết đấy còn uh, trừ cái phần uh, lúa chắc thì nó sẽ rơi phía sàng rơi xuống sàng và nó sẽ đi ra theo cái đường đường ra bên này Ừ, ở trên nắp máy thì tôi đã thiết kế hai cái vòng đai như này này hai cái vòng đai rất là chắc chắn ở đây để chúng ta có thể mang ra sử dụng mà chúng ta có thể là bỏ đòn gánh vào bỏ que vào bỏ cây gỗ vào chúng ta có thể hai người hai đầu chúng ta bê chúng ta gánh ra đầu đấy hoặc là ở cái phần chân đế này phần chân đế này thì chúng tôi đã có thiết kế chờ các à, tấm sắt như này thì à, ngoài tác dụng là ví dụ chúng ta không bỏ bánh xe thì chúng ta sẽ để như này thì nó sẽ tăng cái mặt à, diện tiếp xúc của cái máy ờ, xuống cái nền đảm bảo cho cái máy nó rung ờ, nó nó đỡ rung lắc hơn đấy thứ hai là lúc chúng ta muốn di chuyển thì chúng ta có bánh xe chúng ta sẽ lắp bốn bánh xe vào đây đấy lắp cái bốn bánh xe vào bốn bên thì chúng ta có thể đẩy đi được rất là tiện lợi <coughs> đấy, máy thì ở đây là cái có một cái bu ly lớn này bu ly này là bu ly của trục này đấy có hai bu ly nhỏ một bu ly quạt gió Ờ, một bu ly để cho cái sàng à, sàng, sàng rung chúng ta ở và ở xung quanh này thì nó sẽ có cái tấm bảo vệ để à, hạn chế cái dâu cu loa đấy chúng ta xử vào dâu cu loa thì với máy này thì đảm bảo cho bà con đó là rơm ra sạch rơm ra rất là sạch sạch thóc 100 phần trăm và cái uh, lúa cái lúa ra bên này cái lúa ra bằng này cũng rất là sạch không bị lẫn nhiều rác đấy công suất cũng khá là nhanh chỉ tầm khoảng 10 phút một xào thì chúng ta đã tuốt xong khoảng một xào lúa đẩy rất là nhanh nó đẩy trực tiếp vào đây đấy nguồn đây à, cân nặng của máy thì nếu mà lắp là động cơ thì tầm khoảng 60 kg thôi khoảng 60 kg thôi hai người bê rất là dễ dàng đấy đây chúng ta có thể nhìn độ hoàn thiện của máy này đây, nhìn uh, các vết dập uh, các vết uh, cắt hàm vào rất là đẹp đấy số lượng rất là nhiều để phục vụ mùa đấy. thì uh, quý và bà con có nhu cầu mua máy tuốt lúa uh, máy đập lúa liên hoạt mini thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ số 1 lô TT3 khu đầu giá Ngũ Hiệp, xã Tư Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội hoặc qua số điện thoại ờ, bên góc trái màn hình quý bạn có thể liên hệ được tư vấn cũng như bảo giá tốt nhất về sản phẩm à, đây là cái máy chúng tôi đã bọc sẵn để chuẩn bị gửi đi Đây ở đây có hai con để chuẩn bị gửi đi Đấy. thì ờ, cảm ơn quý bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi à, xin chân thành cảm ơn quý các bạn